như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa khi tất cả chân thành giờ là con số không khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi